chúng ta sẽ à, chế vào à, chế vào còn chú ý nha nước nhiều quá cắm lúc luôn nó hư luôn bà cái cây à, bút à và cái cái miệng của nó sưng nha nó bị sưng nè rồi rồi rồi ra ruộng rồi con này ra ruộng à trời ơi cái này lo tám ba con ốc của bố mẹ kia nó hơn 5 phút rồi thì cũng đơn giản thôi thì khi mà chúng ta để các cái loại này nó sẽ ăn nhiều hơn nó ăn cái cái loại rau củ quả nhiều hơn chúng ta sẽ gãi phân chuồng ở đây là phân bò phân bò khô nha bà con À, xin kính chào bà con Chào mừng bà con đã quay trở lại với channel của trang trại ở Aquarium Đồng Tháp thì hôm nay em xin ờ, tiếp tục tập 2 của chuỗi video về ờ, nuôi ốc trong cái ờ, bể lót bạc thì đây là cái bể thứ hai em sẽ tiến hành thả giống cho ông chú đây như bà con đây là con giống nha bà con đây. thì cũng là 2.000 con cho cái bể 6 mét vuông này thì bước chuẩn bị để thả giống đó là chúng ta sẽ à, chuẩn bị một cái tàu lá chuối các con thấy đây tàu lá chuối quyền à, thoại nha bà con chúng ta sẽ à, thả lên cái tàu lá chuối này thì cái bước đầu tiên mà chúng ta khi tay giống về á đó là chúng ta sẽ sử dụng cái nguồn nước tại cái cái bể này chúng ta sẽ sử dụng một cái cốc nước này chỉ cần một cốc nước ờ, một cái ly này thôi nha bà con chúng ta sẽ sử dụng cái bể ờ, cái nguồn nước của tại cái bể ờ, mà chúng ta sẽ tiến hành thả đó cái mục đích mà chúng ta sử dụng cái nước này là để cho con ốc nó thích nghi với cái môi trường mới mà chúng ta sẽ thả xuống thì bất bất kỳ một cái con chúng ta thả giống một cái con thủy sản nào cũng vậy chúng ta phải tập cho nó thích nghi dần cái cái nguồn nước đó là một cái nguyên tắc rồi rồi thì đây là cái à, mẫu ốc giống à, hai tuần tuổi à, hai ngàn con cái này là em đóng chỉ lá lá ra muống thôi thì nó không có do đi vận chuyển không xa chỉ để lá gà muống còn nếu mà mà vận chuyển xa thì em sẽ đóng bèo với lục bình chỉ cần giữ ẩm thôi đây dưới đây nó nó tầm có một tí nước à giữ ẩm là nó sẽ đi được rất là xa vì đây là cái à, cái nguồn nước mà trong cái bể em mới múc lên đây chúng ta sẽ à, chế vào chế vào và chúng ta sẽ để tầm đây 5 phút đó nha bà con chung là cái à, diện tích nó nhỏ nên chúng ta không được để lâu nó sẽ làm ốc nó bị ngập chúng ta cứ để đây 5 phút cho ốc nó thích nghi với cái môi trường nước đấy là cứ để vậy thôi thì ờ, sẵn tiện đây em sẽ đo luôn cái pH của cho bà con xem ở cái nguồn nước này thì cái nguồn nước này là chính là cái nguồn nước uh, ông chú đây sử dụng cái nguồn nước uh, máy nguồn nước máy mà uh, sinh hoạt hàng ngày đó và đưa vào cái bồn chứa từ 3 đến 4 ngày là tiến hành sử dụng uh, luôn chứ không có sử dụng nguồn nước sông à, thì đây là cái uh, ly nước mà em múc từ cái bể ra còn đây là cái cái bút đo pH bút hắc, bút điện thoại luôn à, cái bút này 150 ờ, ngàn nói chung là nó đo được tầm khoảng 70 đến 80 phần trăm thôi chính xác thôi còn bà con ờ, nếu mà chắc thì mua cây bút tầm 700 đến 800 ngàn á nó sẽ chính xác hơn cho bà con và chúng ta sẽ cắm vào thôi nước nhiều quá còn chú ý nghe nước nhiều quá cắm lúc luôn hư luôn bà cái cây ờ, bút à cắm ờ, vừa phải thôi chúng ta cắm vô thì chúng ta cứ để đó thôi chúng ta để coi cho nó cái số mà nó nó, nó dừng lại luôn nó dừng lại luôn thì nó sẽ chính xác số nó vẫn còn nhảy thì nó chưa chính xác nha bà con nói chung là cái độ chính xác của nó là nằm ở tầm 70 à, thôi thì cái độ pH mà tốt nhất mà chúng ta để nuôi con ốc á, là nằm tầm 7 à, chấm đến 7.8 à, và nó sống được trong cái độ pH từ 6.5 cho tới 8 thì nếu mà cái pH mà của bà con nó dưới 6.5 thì đó là có, có nước nó nhiễm phèn khi mà nhiễm phèn nặng thì pH nó sẽ giảm xuống thì còn nếu mà nếu mà nhiễm phèn mà nặng thì chúng ta sẽ sử dụng vôi chúng ta sử dụng vôi chúng ta sẽ xử lý chúng ta sẽ bón vôi thì sẽ làm tăng pH lên còn nếu mà pH nó cao nó vượt 8 ờ, á thì hôm trước là có một bạn là sử dụng phèn để ờ, làm giảm pH thì ờ, nói chung là không bà con không nên sử dụng phèn để làm giảm pH cái cách đó thì nó nó lạ quá thì à, nếu mà pH nó cao thì chúng ta sẽ chúng ta sẽ gọi là ổn định pH bằng cách sử dụng các cái bèo các cái lá cái cái bèo với lục bình nó sẽ lệ cái rễ nó sẽ lọc nước và ổn định pH hoặc là chúng ta sử dụng cái cái than đá đó cái than đá bật than đá mà người ta đã đã nấu nấu rồi bây giờ còn cái than không á thì bà con để vô nó sẽ ổn định pH cho bà con thì rồi thì à, bà con thấy đây là nó nằm ở mức là 7.6 nha bà con pH ở mực nước đây là 7.6 nói chung là lý tưởng luôn lý tưởng để chúng ta nuôi ốc ok bà con đo xong nhớ tắt đi nha ở đây nó có nút on off mà nhiều nhiều bà con đo xong quên là để luôn là nó nó hết pin pin này thì mua tầm 2.000 à, cục à rẻ yeah. Ờ, bà con à, xem lại tổng quan cái bể nha bà con ở đây um, cái cái um, khi mà bà con mới cái đem cái bạc về á là bà con sẽ ờ, nên ngâm ngâm cho nó hết cái mùi mà cái mùi bạc cái mùi cao su á cái mùi bạc này là bạc mới thì bên em có cung cấp cái ờ, cái bạc này luôn cái bạc này là bề ngang uh, ờ, 2 mét và <coughs> cái bạc này là cái bề ngang nó 2 mét và bề dài nó 3 mét cao nửa mét thôi thì chúng ta chỉ cần đưa nước lên uh, 30 cm lên ra nuôi được rồi đây là cái cái bể mà hôm trước em thả rồi còn à, cái bể bên đây là thì khi khi mới đem bạc về là bà con ngâm phần tầm khoảng 3 đến 4 ngày để nó hết cái mùi bạc mới xong rồi bà con xả nó bỏ nước đó đi bà con xả bỏ đi xong rồi con cho thêm nước mới vào cho lại nước mới vào và thả bèo với lục bình thì cái bèo thì cho bà con chú ý là em cũng nhắc rồi đó chúng ta phải à, kỹ cái à, dạ cửa kỹ để cái rễ thì nó nó hút phèn rất là nhiều ta rửa với uh, loại bỏ các cái con ốc uh, bù vàng ốc kiển này nó bám vô đó thì chúng ta thả cũng thưa thôi không cần phải thả dày quá ta cứ thả như thế này nè Đấy, em thả đây tầm 50 phần trăm cái diện tích thôi thì từ từ bè nó sẽ phát triển ra thêm mục đích của bè này là để cho con ốc nó bám vô thì nuôi ốc thì chúng ta cần có cái vật thể cái giá thể để cho con ốc nó bám và nó làm thức ăn cho con ốc luôn rồi còn à, đây là cái cái bể của của chủ nhà nha bà con cái cái um, chủ nhà bắt ốc ngoài tự nhiên thì à, cái này là em không có nói chung là không có à, ý kiến gì về cái à, cách làm này nói chung là của của chủ nhà nên à, nguyên tắc uh, kinh doanh của người kinh doanh là cái gì mình không cung cấp thì mình không nên có ý kiến là em chỉ đưa ra lời khuyên thôi thì uh, chủ nhà đây là sử dụng uh, con ốc ngoài thiên nhiên bắt ngoài thiên nhiên về để uh, nói chung là làm ốc bố mẹ đó mà em thấy đây là một con số con nó nổi lên đây để em cho em sẽ cho bà con xem luôn cái mà được gọi là ốc bố mẹ đây em về nuôi đây anh nha bà con nó đang nổi lên nè nè đây nè nổi liều phiêu nè à nó nó nổi nó sẽ nhô lên mặt nước một ờ, một phần là nó không bà con thấy nó khô luôn rồi nữa không đây chúng ta động nó không có chìm xuống à, nó không có chìm xuống được con ốc mà khỏe mạnh bình thường á mà chúng ta động nó chìm xuống liền nha bà con đây con này không chìm xuống được và cái ờ, cái miệng của nó sưng nó bị sưng nè con này bị sưng vòi nha bà con nó sưng ra ngậm là không được nói chung là nó vẫn còn sống nó vẫn còn sống nó vẫn còn sống chứ nó chưa có đi đâu nó vẫn còn sống nè miền ngậm là không được đây để xuống không chìm được nha bà con nổi lên nè thì uh, bà con nào mà đã đã đang đang nuôi những con ốc như thế này nè còn những đem ốc lớn gì mà nuôi để làm ốc của mẹ đó nếu mà có gặp hiện tượng như thế này đây tượng này thì em khuyên bà con là vớt ra đi vớt ra vớt ra và um, có thể là bỏ đi chứ đừng đừng à, đừng có nuôi nuôi đừng có để nó nữa, nó sẽ không sống được đâu còn có nhiều ông thì chỉ ngâm muối á ngâm muối thì em khuyên bà con nên à, nhỏ thêm miếng xả nữa rồi cho vô luôn rồi luộc thì làm được cái um, ốc hấp xả hoặc ốc lên muối gì đó thì uh, vì sao nó bị như thế này đây là nó bị uh, sốc nước uh, sốc môi trường nói chung là nó lạ môi trường thì em uh, luôn nói là con ốc lớn là nó càng lớn thì cái độ thích nghi nó kém lắm nó bị lạ môi trường là nó sẽ bị uh, sưng cái vòi đi sưng cái vòi nè con này thì uh, nằm ngửa đây nằm như này là nó sẽ bắt đầu nhả nhớt ra nó nhả nhớt ra thì những con khác nó sẽ đu lại nó nút và nó sẽ lây rất là nhiều trong cái bể của mình thì ờ, đại là bên em không không có cung cấp cái ờ, cái loại cái ốc mà gọi là ốc bố mẹ em chỉ cung cấp thương phẩm tại vì ờ, cung cấp bà con nuôi không được bên em đã cung cấp rồi nó nuôi không được thì bên em không dừng bên em không cung cấp nữa nói chung kinh doanh đi ra chúng ta kinh doanh thì chúng ta cần phải có cái tâm trong cái kinh doanh chúng ta phải làm sao mà bán cái gì cho bà con nuôi được còn nếu mà chúng ta bán mà bà con nó nuôi không được thì chúng ta phải dừng rồi bên em dừng cung cấp cái loại ốc mà được ờ, được mệnh danh là ốc bố mẹ đó đây nó có một con đang ờ, chìm xuống luôn nè khá là bự con này chìm ngấm luôn rồi rồi rồi con này ờ, con này ra ruộng rồi nghe bà con ô chưa chưa vẫn còn rồi rồi rồi ra ruộng rồi con này ra ruộng à trời ơi cái này thúi in luôn con này thua rồi con này ra gục đây nè con ốc mà nó như thế này nó thúi kinh lắm bỏ ra đi rồi coi như là bỏ cái tay luôn xong đây nó à, nhiều lắm nha bà con ơi nè nó nổi liều phiều liều phiều lên hết à không có chìm được đâu đụng xuống nổi lên nè này đụng xuống nổi lên nè nè nè nè nó nhả cái nhớt nè cái nhớt xanh xanh nè cái nhớt này nè nó vẫn còn sống chứ chưa chết đâu à là đây, đây nó vẫn còn sống nha nhưng mà nó không có chìm xuống được nổi lên nè lật nổi lên nè con ốc mà con ốc nó mà nó khỏe mạnh đó chúng ta nó nó đang bơi và ta đụng cái nó chìm xuống liền nha. À. đây còn đây nè đây, đây nhã ờ, nhất, nhã nhất rồi nè dữ không à. thì uh, nói chung là cái này là của ông chú bắt ngoài tự nhiên vào thì không riêng gì con ốc ngoài tự nhiên đâu nói chung là tất cả các loại ốc mà ốc lớn thì độ thích nghi kém lắm thì em khuyên bà con là nên ờ, nên cân nhắc thật kỹ trước khi uh, mua cái con ốc được gọi là ốc của mẹ nha bà con gì nuôi đây này đây nè con này nhìn nè bà con thấy kinh khủng không nó không ngậm được luôn nó lè ra nè à. vẫn còn sống chứ chưa chết nha bà con à vẫn còn sống mà nó lè ra nè không ngầm lại được rồi qua dữ. rồi ok rồi giờ thì em sẽ tiếng anh thả nha bà con nói chung nãy giờ cũng hơn 5 phút rồi lo tám ba con ốc của bố mẹ kia nó hơn 5 phút rồi thì ờ, cũng đơn giản thôi ở đây em quay sát cho bà con nghe cái cái tiếng nha cái tiếng con ốc nó kêu á nó ăn nó kêu tiếng nước chảy nha mọi con rồi em sẽ thì um, cũng ờ, đơn giản thôi không có gì cả chúng ta cứ cái ờ, <laughs> cái tờ lá chuối này vô chúng ta sẽ ờ, thả lên cái tờ lá chuối đó thì những con nào mà bám lên cái vật thể mà em thường đóng theo là bèo với lục bình rồi đó lá rau muốn thì cứ cứ cứ nắm nó là nắm các cái cái lá này nè chúng ta cứ ờ, để lên thôi chúng ta cứ để lên để nó thì nó sẽ tự nó tản ra đi thôi mà con ạ à. Đấy, một số con nó nổi luôn nữa không chúng ta cứ để như thế này thôi lá gà muốn sơ sát hết đây rồi thì còn một số con nó nằm trong đây nó không có bám vô ờ, cái cái cái giá thể đó thì chúng ta sẽ cho ờ, ra luôn thì bà con cứ ờ, đổ nó lên này nè chúng ta sẽ đổ lên đây chứ nó bắn nằm lên cái lá à. nó, nó một số con nó nổi là nó nó sẽ tự tản ra luôn đấy còn một số con này thì chúng ta sẽ cho nước vô ta sẽ cho ít nước vào ta lấy ngón tay chúng ta sẽ nhẹ thôi nha bà con Đấy, chúng ta sẽ khều như thế này thì nó sẽ à, nó, nó bắt đầu nó nó nổi lên nè nhưng bà con phải cố gắng nhẹ tay còn làm mạnh quá là nó bể cái vỏ hết trơn đó cố gắng nhẹ nhàng thôi đây cho em một à, tay cầm máy quay rồi tay làm hơi khó bà con làm thì à, hai tay nó dễ hơn thôi thôi nó bắt đầu nó nổi rồi nó tản ra ra rồi còn một uh, số nó bám này để để em ờ, tắt máy quay em thả luôn ở đây là em ờ, thả xong rồi nha bà con thì nó bắt đầu nó tản ra đó nó bơi đi chung mà nó bơi nhìn cũng đẹp lắm đây bà con ở xem ở khúc này nè đó nó bắt đầu bơi đi nó ngửa ra nó bơi nó thả thiền thôi nó sẽ bơi và nó tản ra khắp hồ luôn thì uh, kỹ thuật thả thì cũng đơn giản vậy thôi chúng ta cứ ờ, thả lên cái tạo lò chuối và bà con ờ, chú ý là nhớ nhẹ tay thôi vì con ốc con nó cái cái cái vỏ nó rất là mềm chúng ta mà mà cầm mà còn mạnh tay thì nó bẻ liền Đấy. chúng ta nhẹ tay và thả nó lên thì nó bắt đầu nó tản đi rồi nè nó thả nó ngửa rồi nó bơi nhìn rất là đẹp còn thấy nó bơi không nó ngửa rồi nó bơi đó thì cái à, ốc nằm ở độ hai tuần tuổi này là thích nghi rất là cao nên à, bà con cứ à, không có cần lo lắng gì về cái cái độ cái độ cái um, cái khả năng à, thích nghi của nó rồi thì em sẽ quay lại cái bể mà hôm trước em đã thả cái à, ở cái tập 1 đó thì à, hôm nay tính đến ngày hôm nay là cũng uh, 5 ngày rồi 5 ngày sau khi thả con à, xem là cái nước nó vẫn trong nha bà con đấy không có vấn đề gì cả thì sẽ à, chưa chưa chúng ta sẽ không thay nước ở à, cái bể này là cứ để như thế thì um, ở đây có nhiều bạn xem tập 1 thì có hỏi là sao không thấy cái lỗ cái thoát nước ở đây không có thoát nước luôn thì vài bữa sẽ sử dụng cái cái máy hút máy hút chúng ta sẽ hút đây có cái máy bơm máy bơm đá chìm á ta sẽ hút thì em sẽ khi nào mà thấy tới ờ, muốn cần thay nước thì em sẽ tiến hành thay và cho bà con xem luôn chia sẻ cho bà con xem thì ở trong cái bể này là bên em ờ, có hướng dẫn chú là mua con con cá bảy màu chúng ta sẽ thả vô đây mục đích là nó ăn lăng quăng nha bà con nó ăn lăng quăng và nó ăn các cái ờ, sinh vật phù du khác thôi chủ yếu là cho ăn lăng quăng để lăng quăng nó đẻ nhiều lắm cả bảy màu cá nó rẻ thôi chứ cũng không có gì mà mắc cả Đây, em cho bà con xem cái ờ, những con ốc nó đang đeo ờ, ở đây ông chú cho ăn thêm là cái ờ, cái cải xà lách á bắp cải á, cái bắp cải nha bà con đây nó đang đeo khá là nhiều nè rồi thấy không bắp cải có con bự hết rồi nè có con mình con này à, mới một tuần nha bà con mới một tuần sao xuống giống này to hết đây nó đeo bèo nè thì à, ở đây à, em tư vấn thêm là cho ăn chúng ta sẽ cho ăn các cái loại lá cây thân mềm các cái loại rau củ quả thân mềm như là mướp non um, à, lá cải nè lá xà lách nè chúng ta gọt bỏ vỏ chúng ta cho nó ăn thì chúng ta ăn vừa phải thôi nếu mà chúng ta không có để các loại trái cây này á lá cái cái, cái, cái loại à, rau củ quả này á nó vẫn đeo bèo nó ăn thì khi mà chúng ta để các cái loại này nó sẽ ăn nhiều hơn nó ăn cái cái loại rau củ quả nhiều hơn thì uh, có thể là nó ngon hơn thì ờ, như chúng ta thôi như là chúng ta ăn cơm thì ờ, với một chén muối với một chén thịt bò thì chúng ta sẽ ăn cái chén thịt bò, thịt bò chứ ờ, còn muối thì để chấm thôi chứ không không phải chúng ta không ăn muối không mà bỏ bỏ lơ cái cái, cái chén thịt bò được vậy bèo thì nó sẽ chắc nó không ngon bằng các cái loại trái cây các, cái quả mà chúng ta để xuống thì chứng tỏ là chúng ta khi mà để chúng ta cái các loại rau củ quả này á thì con ốc nó đua nó ăn khá là nhiều thì bèo là chỉ là không có gì mới ăn thôi đấy nói chung là bèo là sẽ đeo đeo vô và nó vẫn ăn nha bà con nó không không ta không cứ để nó bèo nó vẫn ăn không cần phải cái các cái rau củ quả này gì, cái này chỉ là dạng như là bắp cải mà hư ừ, gia đình không ăn rồi mới để cho nó ăn thôi cũng đơn giản thì nó sẽ đeo ăn các cái um, cái lá bèo mà héo này nè nó đeo nó ăn rồi. Béo ăn nhiều lắm em em lật cái bèo lên cho bà con xem đây con thấy nó đeo không nó đeo khá nhiều trong cái bèo á thì ở đây là em tư vấn là ban đêm chúng ta sẽ cho ăn thêm cái cám gạo cái cám gạo nhuyễn nha bà con đây thì à, với à, một cái bể 2.000 con này chúng ta chỉ cho ăn tầm à, nửa ly này thôi nửa ly cơ không cho ăn nhiều hơn được cho nhiều quá thì nó ăn dư rồi nó chìm nó rớt xuống cái bể nhìn ghê lắm chúng ta cứ để lên là gắt lên bể này thì bà con thấy là cám là tự nó tản ra tự nó tản ra các cái ngóc ngách thì con ngóc nó sẽ đu nó ăn thôi và chỉ cho ăn vào buổi chiều không cho ăn uh, một ngày chỉ ờ, một ngày hoặc là hai ngày một lần thôi không có bà con không có lâm dụng nha nhiều quá cũng khó lắm còn các cái ờ, loại trái cây này thì ờ, tốt nhất là chúng ta cho ăn vừa đủ không nên cho ăn quá nhiều còn cái xa bên kia là cái cái bể nuôi bèo cám nha mọi con lát em sẽ chia sẻ cho bà con về cái kỹ thuật để nuôi bèo cám thì cái bèo cám thì chúng ta sẽ con ờ, nơi nuôi trong mát trong mát nó phát triển mạnh hơn ở ngoài nắng thì khi ngoài nắng mà con nuôi là cho nó chết luôn đó nó không có phát triển nổi đâu thì nên nuôi trong mát còn một bên này cũng có một một cái bể ấp của mẹ nè thì ờ, bên ông chú sẽ bắt đầu ờ, gom quân lại gom tới đâu thì em sẽ tiến hành thả cho tới đó thôi thì ờ, thất bại ở cái cái khâu học ờ, bố mẹ rồi mình chỉ ờ, tư vấn mình cái khuyến khích thôi chứ chủ nhà làm như thế nào thì mình không có ý kiến để em lại chia sẻ cho bà con về cái cách mà chúng ta nuôi cái bèo cám để cho nó phát triển tốt để chúng ta nuôi cho hợp ăn thì đây là cái bể nuôi bèo cám nha bà con con cám này à, bên em mới à, cho một ít để à, ông chú gầy ra thì bà con không nên thả chung với cái bể ốc cái bể ốc bể nuôi ốc thì nó ăn hết à nó ăn nhanh lắm nó ăn bèo cám hết nó phát triển không được thì chúng ta nên nuôi riêng như thế này để nó phát triển thì chúng ta chỉ vớt bèo cám thì đặc tính của nó là từ 16 đến 24 tiếng nó nở gấp đôi cái kích thước của nó cái số lượng của nó nó nở như, như quân ờ, nguyên luôn đấy thì chúng ta nuôi bèo cám là chúng ta sẽ cố gắng bà con nuôi trong mát đi nó phát triển rất là tốt thì mực nước mà chúng ta đưa lên là tầm ờ, một gan thôi chúng ta đưa lên tầm một gan đây gan đổ lại thôi không này không được gan nữa chừng ờ, ngón tay à thì mực nước thấp như thế chúng ta đưa xong rồi chúng ta sẽ ở dưới đây thì chúng ta sẽ gãi phân chuồng phân chuồng thì bà con có thể là phân heo phân gà phân dê phân gì đó cũng được ở đây là phân bò phân bò khô nha bà con thì mua ở mấy cái tiệm ờ, bán cây cảnh đó họ bán phân bò đó phơi khô rồi đem về đổ xuống đây đổ xuống thì cái với cái cái cái, cái bể này thì trừ tầm từng 3 à, ngày 3 ngày nó sẽ nở cứng lên cho bà con xem thì em khuyên bà con nên nuôi cái bèo cám này tự mình nuôi chứ đừng có vớt ngoài tự nhiên thì ngoài tự nhiên á là nó có rất nhiều con ốc thứ nhất là con ốc con ốc à, bu vàng nè nói chung là bèo là ốc gì nó cũng thích hết á nó thích bèo dữ lắm nó nằm à, ở trong bèo nè bà con vớt thì thường nó em nghĩ bà con vớt là dùng cái gỗ để vớt chứ không ai mà dùng tay để đi vớt bèo cả chứ được nhiều dùng cái gỗ thật bự vớt về đổ vô thì nó gà lẳng là ốc cu vàng nè ốc kiển những con ốc mà nó nó nhỏ nó nó tầm uh, nửa con út à mà nó dài sọc à nó dài nói chung là ốc kiển nó không gây hại gì cả nhưng mà nó ăn sẽ nó ăn thức ăn nó sẽ ăn thức ăn ăn bèo đồ của chanh dành ăn thức ăn thôi còn ốc cu vàng thì bà con biết nơi đó thì uh, bà con nên chúng ta vớt về chúng ta rửa chúng ta đưa vô thao chúng ta lựa ra thì chỉ cần chúng ta chỉ cần không cần nhiều chúng ta chỉ cần khoảng chừng nửa ký bèo thôi bèo chúng ta cần nửa ký bèo sạch nè và chúng ta ương ra nó nở tầm tầng thì nó nở rồi chúng ta cứ vớt từ từ cho ốc đang chứ à, em khuyên bà con đừng đi vớt ngoài tự nhiên nữa thứ nhất là chúng ta vớt ngoài tự nhiên thì chúng ta sẽ dính các loại ốc ờ, thiên địch đó thứ hai là chúng ta sẽ lỡ mà chúng ta cái hầm cái hầm đó mà vớt mà chúng ta dính thuốc thì hao rất là nhiều nếu mà còn ốc nó ăn dính thuốc thì hao rất là nhiều tại vì cái ao đó chúng ta đâu có xác định được ờ, có ai xịt thuốc đó không đấy thì chúng ta nên ờ, nuôi bèo khi mà con nên nuôi bèo nuôi và lựa thật kỹ ra còn ờ, em gặp nhiều trường hợp rồi dính ốc có dính thuốc rồi tùm lum hết đó rồi ở đây khoảng à, bốn năm ngày nữa em quay lại em, em cho bà con xem cái bể à, bèo này nó phát cỡ nào mình sẽ kính luôn đấy đây thì à, nó đang phát nè mới thả mấy bữa rất là đẹp thì nó nằm trong mát nó khi mà bèo nó phát bà con nhìn cái lá là mình biết liền à nó không có bèo thì nó tàn nó mới màu trắng còn nó nó đang phát là màu xanh còn mà bà con gì nuôi mà thấy bèo nó trắng trắng hoài là nó tàn đó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 thì ờ, tầm khoảng bốn năm ngày nữa em sẽ quay lại ờ, đây để ờ, tiếp tục chia sẻ với bà con về cái um, kỹ thuật nuôi con ốc trong cái bể lót bạc từ nhỏ tới lớn à, xin chào bà con à, hẹn bà con ở các video sau à, xin chào và hẹn lại